Hello, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay quần lót chữa thương sẽ thử xem quần lót lót khe có sử dụng được băng vệ sinh không nhé các bạn. Đấy, trên tay mình là có loại siêu thấm và hiện tại thì mình đang có hai loại hai chiếc quần lót lót khe ngọc trai đây các bạn rất đẹp đúng không các bạn trời nhìn này ôi trời ơi siêu dễ thương luôn nhá đấy thích không các bạn nhìn xem mê luôn Đấy là điểm mê luôn và bây giờ mình sẽ thử xem băng vệ sinh nha thử mặc băng vệ sinh rồi dùng băng vệ sinh đây là cái băng vệ sinh uh, siêu mỏng này Đấy, bây giờ mình sẽ mở nó ra xem nha Đấy, bắt đầu này Đấy. À, chắc quá Đấy, xong rồi xong rồi xong này xong này đây hiện ô trong này có tận mấy miếng liền một hai ba bốn năm coi chà một gói bé thế mình năm miếng à, đây là loại siêu mỏng và đây là loại siêu dày <laughs> loại này là dùng cho các những ngày đầu này, này các bạn Đấy, những ngày đầu là phải dùng loại này mới thấm được hết này các bạn còn cái loại mỏng kia thì đây loại mỏng này thì phải dùng khi à, chúng ta đã gần hết ngày thứ sáu thứ bảy đấy. đấy bây giờ mình bóc mình dùng thử nhé các bạn đấy. siêu mỏng luôn bây giờ mình thử cái mẫu trước xong rồi thử cái giày sau <laughs> các bạn xem nó thế nào nhé có thú vị không không biết là có mặc được không các bạn nghĩ thế nào có mặc được không theo mình chắc là sẽ mặc được thôi Ôi da, dính quá dính thật ạ rồi bây giờ bắt đầu nha đấy bóc lớp băng dính ra đây là mặt ngoài còn trong đây là mặt trong này các bạn này đấy. bóc băng dính lớp mặt ngoài ra xong đó ta sẽ dán vào trong chiếc quần lót lót khe ngọc chai đấy dán thế này nha các bạn đấy đây là bên ngoài dán vào đây dán cố định vào đây đấy, vậy là đã xong ta sẽ mặc nó vào nha đấy đây là mặt trước đấy đây là hướng hướng cái trước này mặt trước kia là mặt sau đấy, các bạn nhìn thấy có vừa không rất đẹp đúng không đấy, vậy là đã xong đấy, lớp lọt khe vẫn dùng băng vệ sinh được các bé các bạn <laughs> đấy, đây là băng vệ sinh siêu mỏng bây giờ mình sẽ đến dùng băng vệ sinh siêu dày xem thế nào thế nào nhé các bạn rồi tháo nó ra rồi cắt đi dùng băng vệ sinh siêu dày xem nó thế nào Đó. những ngày đầu là các bạn phải dùng cái loại này này thì những ngày đầu chúng ta sẽ ra rất nhiều những ngày sau thì chúng ta ít ít hơn thì chúng ta sẽ dùng cái loại băng mỏng hơn đấy bây giờ bắt đầu xé nó ra và bắt đầu mặc nghe các bạn rồi loại này siêu dày này. dành cho những ngày đầu đấy bây giờ bắt đầu bóc ra nào đấy đây là mặt trong nha mặt trong này úp vào cái cô bé này mặt ngoài kia thì chúng ta sẽ dán vào quần lót ngọc trai của chúng ta đấy. to chưa to gấp mấy lần cái băng nghìa đúng không các bạn đấy, đây là mặt sau đây là mặt trong sau này ta sẽ dán vào bằng gì đấy bóp cái lớp này dính này ra đó rồi sau đó ta sẽ dán vào chiếc quần lót lót khe ngọc trai của chúng ta đã chuẩn bị <laughs> trời nhìn đẹp quá ngọc trai này mà ngọc trai thật thì bán bao nhiêu tiền thì thích <laughs> đấy các bạn thấy đẹp không đấy xong rồi rồi chúng ta sẽ dán dạ, cố định chặt nó vào thế là mặc được thôi à. sắp xong rồi chút nữa thôi đó đó là dính còn dính vào đây dính cái mặt dính ra vào cố định đối với các loại quần lót khác thì chúng ta cũng mặc tương tự như vậy thôi đó <laughs> sắp xong rồi đó vậy là mình đã mắc xong rồi các bạn đấy Trời, siêu to luôn <laughs> ngay đầu chúng ta là phải dùng cái loại này này mới đúng này đó, các bạn hãy ngắm một chút nha và chiêm ngưỡng lại một chút và bây giờ mình sẽ thử mô tả cho các bạn xem ví dụ đây là đấy của chúng ta chúng ta đổ đây xem nó thấm được nhiều không đó mặt trong đó các bạn thì đến tháng là nó, phụ nữ nó sẽ chảy ra và nó chảy hết vào đây hút hết bằng này, to thế này thì hút thoải mái luôn đó ôi <laughs> chà nhiều chưa đấy. dễ thương chưa Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Nếu video này hay và bổ ích, hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh để các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn Lót Địa Thương xin chào và hẹn lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.